Vâng, xin chào các bác Và video này em giới thiệu với các bác về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tan, Giúp cho các bác khi đi chơi tài xỉu tại các sòng giới các bác sẽ giành được chiến thắng Với cái bộ hột này thì với cái bộ đồ chơi miếng dán báo dung tài xỉu không tan này Các bác có thể chơi hột mình cũng được và hột người ta cũng được Nếu mà muốn biết cái cách chơi hột của người ta như thế nào thì các bác cứ liên hệ với em Em là Sơn Tài Xỉu và cơ sở em ở bến xe miền Tây em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể chơi được hột của người ta và bộ đây là cái bộ hột em đã làm sẵn cái miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu và mặt lục cứ lục lên máy nó sẽ báo không có sẽ không báo lục thì mình đánh tài rồi phản thế hột thì mình phải chịu vì là phản thế hột của tài xỉu mà kể cả lên lục mà lên hai nhất thì nó vẫn xuống xỉu đúng không ạ nhưng mà 10 chén thì phản cũng chỉ có một chén chứ không phải 10 chén mà bảo phản ba bốn chén các bác nhá và với bộ hột này bác chơi nắp chén nào cũng được nếu như mình chơi hộp của mình mình chỉ cần luồn được một hột à, mình luồn được cái bộ hột này vào thôi em đã làm cả vào ba mặt lục này đây là cái máy báo rung để khi nào mà lục về nó sẽ báo rung để cho mình biết nhé các bác nhá và cái máy này thì mới cái miếng dán này nó mới thì sẽ để khoảng cách của nó là 80 phân còn nếu bác nào muốn khoảng cách cao hơn tầm một mét rưỡi bên em cũng có thể làm thêm bóng vào để cho các bác chơi ở cái độ cao được bây giờ em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng này em để nhựa các nghe các nghe thấy nhịp rung không ạ này đấy, có lục nó sẽ rung như này đây là em để vào đây để các bác nghe thôi nha chứ còn ở ngoài nó không rung to như thế đâu không có lục các bác nhá đó không có lục xỉu có lục các này lục tài đó lục tài tiếp tục lục tài đó không có lục các này đó không có lục tiếp này đó đây này không có lục nó vẫn lên tài đây nó gọi là chén phản đây này các bác này nhưng mà nó có ngũ đúng không ạ có lục này lục tài này